Dạng bài toán đầu tiên của chúng ta đó chính là dạng bài toán xác định hóa trị của nguyên tố. Xác định hóa trị của nguyên tố. Ví dụ số 1 đó chính là tính hóa trị của mỗi nguyên tố ở trong các hợp chất sau đây. Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây. Chúng ta có tất cả là hai câu, câu A và câu B. Câu A chúng ta có 4 hợp chất và câu B chúng ta có hai hợp chất được chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ thầy Duy sẽ hướng dẫn các bạn là đi làm và tìm hiểu cái hóa trị của các nguyên tố ở trong này các bạn nhé. Rồi, chúng ta chú ý này. Ờ, đầu tiên ở câu A này chúng ta cần phải lưu ý những điều sau. Lưu ý ở câu A. Đó là trong hợp chất thì oxy luôn luôn mang hóa trị 2. Trong hợp chất thì oxy luôn luôn mang hóa trị 2 và hydro luôn luôn mang hóa trị 1. Thì hai cái này là hai cái mà chúng ta à, bắt buộc chúng ta cần phải nhớ và bắt buộc chúng ta cần phải áp dụng trong này rồi, đúng không nhỉ? Đấy. Đấy. Nếu như cái bài này được ra ở tự luận thì các bạn sẽ phải làm như sau cho thầy Duy nhá Các bước trình bày như sau. Nào, ví dụ đối với Fe2O3